các bạn, hôm nay là đại hội hội làm vườn của thành phố Bắc Ninh và công ty Tân Phát đã trưng bày một ờ, gian hàng đây để cho bà con biết là cái sản phẩm phân bón Silic và sản phẩm của các trái cây Vâng. Mua cái túi này về một tí Đấy, mua túi về ờ, tới sư hào năm 2018 thì các nước có nền kinh tế nào có cũng như cái chủ này là nắm chung nhưng mà món con chưa thích thành táo ngọt cái này là cái này là hôm qua tôi ờ, là ngon thanh thủy phú thọ ạ và cái đấy là lấy dạ. hôm kia đi lấy từ hôm kia đấy ngọt thơm mà à? thơm luôn mà ngọt thơm vâng ngọt thơm ấy và, và được nhớ đấy để nhớ luôn đấy thưa các bác là cái này nó sẽ tạo cái hương vị đặc biệt cho mỗi loại cây trái dạ. Thế cây mà có cái, cái chất lượng như nào là mình nó, nó do nó đủ chất mà mình cung cấp đủ chất thì nó sẽ tạo ra một cái cái cái, cái hương vị thơm mà độ ngọt có lên nếu không ngọt thì cho cái này vào là sẽ ngọt vài năm là nó sẽ ngọt dần lên là sẽ, sẽ, sẽ chuyển thành ngọt đấy cái cam này là ở trên cao phong các bạn vâng cam ở cao phong đây những cái vườn cam cao phong nếu không dùng phân xịt hầu như là bị vàng lá hết nhưng mà cây những cây này là nó rất đẹp đấy các bạn đó. ngọt ngọt thơm vâng. ngọt thơm vâng kiểu như bưởi ấy bưởi mà ngọt nhưng mà thơm vâng đấy bưởi phải giòn vâng nó nó rất đặc biệt ở cái chỗ đoạn đấy nó tạo cái hương vị riêng mà cái này là chính cái này nó tạo ra cái cái thương hiệu của nhà vườn đấy vâng. cho nên là ở cái bưởi mà người ta dùng cái này bán rất giá rất cao rồi. từ 20.000 đến 50.000 một quả thế là bưởi diễn thường còn nếu như những ở đúng quê diễn thì nó vào 70.000 một quả thường thường cái đấy là người ta ở trên thị trường ấy là nó là 25.000 quả là là đi giờ là nó bán mình nhưng còn nhiều lúc là nó sẽ bán xe nó sẽ khác Hãy subscribe đây này em bỏ những quả nhiều có dòng rồi thôi được cứ cứ thế là ăn thế là được đầu câu vâng, được rất nhiều hay là nó nó ngọt nó đậm vâng thì tôi đánh bữa này được muối tội là muối của nó này. muối của nó chưa được to thôi anh cái cái đấy hỏi Ê, mua cái này cái này nó cũng như vậy thôi các các anh ấy là cái dùng cái phân này cho bà con nông dân ấy. Xếp hải đây nghĩ được. Vâng. Hải chủ tịch hội làm vườn đây này, đang ngồi đoàn ờ, chủ tịch đấy. Đấy đấy, đấy có đấy. Vừa đấy thấy là các, các anh ấy bảo là Thì những cái này qua những cái này thì lại biểu hội đồng đấy là chính sách như um, chỗ hội đồng dân có, có rất nhiều chính sách hỗ trợ nông dân đấy. Vâng. Kể cả như vừa rồi họ giao ban thường trực mà để kỳ họp cuối năm này thì xếp Long là chủ tịch hội đồng dân còn ờ, gợi ý là xem là đấy bà con nông dân có cần hỗ trợ thêm gì đấy giống má rồi các thứ đấy thì là hỗ trợ hỗ trợ nông nghiệp ấy, hỗ vâng. trợ sản xuất nông cái, nghiệp cái cái này là trước đây là khuyến nông của tỉnh như thường mua cái này để hỗ trợ cho nông dân thì nó cứng lắm đấy anh duyên với em gọi bưởi ngọt thế bưởi không bán bưởi từ quân xí đấy nay còn cái phó chủ tịch nữa đến chậm thành ra ở đâu nhá rồi à, à. quay quay quay đi, đi. đây dạ, đây đây đây đang quay rồi. đi là tám mấy nhỉ ra rồi sáu cơ con sáu con này chả thế nữa biết thôi bón gốc cứ 5 cân này để bón gốc Đấy, thì đối với cây ăn quả thì có thể bón từ hai lạng cho đến một cân trên một gốc một năm bón ba lần đấy và và ngoài ra thì có thể dùng thêm cái túi này để phun tưới cho mỗi kỳ trong cây thì tạo cho tạo ra cái độ sai hoa độ quả gấp nhiều lần so với dùng phân bón thông thường và nó cho cái tỷ lệ là làm sai chúng tôi còn có một cái dòng phân để dành cho hoa chụp đây cả chỗ này nhé đây đây đây cái phân này có thể chỉ định sự ra hoa nó làm cho hoa nở đúng kỳ và nó làm cho hoa to tươi nâu và màu sắc tươi thắm đẹp hơn đặc biệt là hạn chế sâu bệnh đến 80 phần trăm trên các nhà vườn và tất cả những uh, gian hàng này là những sản phẩm của bà con trên mọi miền tổ quốc đã được trưng tập về đây tức là dùng phân bón silic đã được trưng tập về đây để à, trưng bày trong cái đại hội nằm vườn của thành phố Bắc Ninh để cho các quý vị thưởng thức những sản phẩm này ăn nó rất là thơm ngon cái thơm ngon này nó rất là xuất sắc nó đặc sắc hơn là dùng phân bón thông thường và trong mẫu mã đẹp và đặc biệt là những trái bưởi như thế này là được cung trước từ khoảng một tháng thì nhà vườn bán nó rất được giá và mẫu mã nó rất là đẹp như thế này và bưởi thì cái tôm của nó mướt ăn nó rất là giòn và ngọt đấy dưa chuột thì ở phú thọ này dưa chuột này là dùng Sinic ở Phú Thọ này táo chua táo này là táo chua đấy cũng ở Phú Thọ táo đang chua nhưng mà dùng quân Sinic thì nó lại ngọt nó lại ngọt đậm nó lại giòn bưởi này ở, ở nhà chú Quang ở thôn 6 Thượng Mố Đan Phượng thành phố Hà Nội dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang đồng thời cũng bưởi này thì còn là của nhà ông um, của nhà ông Đặng Tâm Dung ở thôn uh, Ngọc Long, xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc dạ. dùng phân bón Silic cả một vườn bưởi đẹp có thể khẳng định là đẹp nhất tỉnh luôn đẹp nhất tỉnh Vĩnh Phúc nhiều người nhiều người ở Bắc Ninh cũng đã đi thăm vườn bưởi này rồi hôm nay sử dụng là năm đến bảy năm nay rồi à. đúng bưởi rất là bưởi diễn vâng đây là chuối của gia đình nhà tôi ạ à. chuối của gia đình nhà tôi dùng phân bón Silic đây à, chuối mùa đông thì nó dạ, không nắng to quả chuối tây mùa đông không được cao quả nhưng mà mẫu mã rất là đẹp như thế này quả đều tăm tắp luôn nải đầu cũng như nải cuối nó rất là đẹp đấy nó rất là đẹp mẫu mã rất là đẹp và khi chín thì ăn nó rất là ngọt có sắc và cái ruột của nó thì ruột của nó sẽ vàng hơn ờ, so với cái chuối dùng phân đường và đây là cam ở dưới cái vườn ờ, cam này là ở của nhà ông ờ, phạm Việt Nam vâng ở ờ. làm buổi có thể ngọt hoặc sai cũng làm được nhưng mà đồng đều và ở cái năm ở Cao Phong ở thị <laughs> trấn Cao Phong Hòa Bình dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang làm trái nó to trái nó to và nó mọng nước và ăn nó ngọt nó thơm xuất sắc đấy và dùng cái phân này thì nó giảm dụng quả đến 80% giảm dụng quả giảm sâu bệnh và nó cho được thu sớm trước vụ à, đến à, được thu sớm trước vụ khoảng một tháng và nó cho cái mẫu mã quả cam vàng óng như thế này và trên quả cam thì đây ạ ờ, các bạn có thể thấy um, những mũi cam này này nó vàng không và vàng ươm này này Đấy, cái tôm của là vàng ươm như thế này vàng ươm như này ăn nó ngọt sắc luôn ngọt xuất sắc luôn đấy và khẳng định với các bạn là đây là một dòng phân bón tạo ra nông sản sạch an toàn và đảm bảo vệ sinh thực phẩm cho nên khi mà các bạn dùng những cái sản phẩm uh, Ờ, dùng phân bón Silic Bắc Bắc Giang thì các bạn yên tâm về chất vâng. lượng sản phẩm, giá trị thương hiệu cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm rất là tốt. Và công ty của chúng tôi cùng bà con chung tay xây dựng một nền nông sản xanh, sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm góp phần xây dựng nền nông sản Việt Nam để xứng tầm với nông sản của thế giới. Và ngày hôm nay thì cũng ờ, báo cáo với các ờ, bà con là tôi cũng được vinh dự được đứng được, được à, hội làm vườn thành phố Bắc Ninh đề cử vào ban chấp hành của hội làm vườn thành phố Bắc Ninh và uh, mang một cái uh, trách nhiệm trong mình uh, trong cái hội làm vườn này tôi cũng xin hứa với bà con là sẽ mang hết uh, sức mình uh, mang hết những cái sự nỗ lực của bản thân cũng như là những cái ưu thế của phân bón Silic để phục vụ à, bà con làm vườn không chỉ trong tỉnh Bắc Ninh mà phục vụ bà con làm vườn trên toàn quốc để giúp bà con của chúng ta à, có những cái năng suất chất lượng cao cũng như là à, mang lại giá trị thương hiệu cho nhà vườn và có những cái thu nhập tốt nhất cho người dân và xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm